Hello, hello everyone, welcome to my channel Let's go Game đầu tiên là Subway Chef nha Haha. <laughs> Ôi giày này nhảy cao thật. sớm Ui Nguy hiểm quá Gần đủ chữ rồi giày ô lâu Clue Hunter Ta là mẹ của các ngươi đây ừ. trời quảng cáo vớ vẩn nhỉ sợ lắm quảng cáo này Trời ơi Million Rat Oh, số 10 à? Ồ, nhanh quá Bye na! मेरी मोड़ यहाँ पे tuyệt vời giết bách một được cái gì kia hay quá Oh no! Lại nha, lại nha. bay máy bay tăng con chim ngồi nhiều quá lại xuống một tiếp Oh no. ôi trời con sứa đang ghét này ôi trời con sứa đang ghét ôi trời ơi ôi quên xuống đấy Uh-huh. mình về à, tập trung đầu vàng trước xin quân đầu vàng trước họ có đôi 46 mình có 8 dùng cung thủ ôi chết rồi chết rồi chết rồi chết rồi chết rồi chết rồi chết rồi Chứ nguy hiểm rồi, nguy hiểm rồi, nguy hiểm rồi. Nguy hiểm rồi. Defend. Attack. Trụ qua được chỗ này là là không sợ đó rồi. Ô cẩn thận Cua đây, ôi, Ô lâu